Ờ, chào anh em nhé, chào anh em đã quay trở lại kênh Dũng soi kèo cũng như là Dũng bóng đá nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo đầu tư thì anh em có thể thấy là ngày hôm qua trên kênh Dũng soi kèo Dũng đưa ra cho anh em là hai video nhận định về hai trận đấu lần lượt đó là U2 Việt Nam đối đầu với Myanmar và in um, Inter Milan đối đầu với AC Milan thì ở cái uh, trận đấu của U22 Việt Nam đối đầu với U22 Myanmar thì Dũng đưa ra cho em là hai mã kèo là lần lượt là U22 Việt Nam chấp 1.5 cũng như là tài 3 ở trong trận đấu này thì anh em có thể thấy ở cái mã kèo này thì uh, đang trọn vẹn cả hai cái má kèo khi mà tỷ số là 3-1 nghiêng về phía phần sân của U22 Việt Nam. Chính vậy, cái má kèo là Việt Nam chấp 1.5 ăn và má kèo tài 3 cũng ăn. Còn về cái trận đấu của Inter Milan đối đầu với AC Milan thì Dũng đưa ra cho anh em má kèo là Inter Milan chấp 0.5 cũng như là xỉu góc ở trong cái trận đấu này. Thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu ngày hôm qua thì trong trận đấu này Inter Milan thắng với tỷ số là 1-0 và cùng với đó là à, trong trận đấu này chỉ có gồm có là 8 phạt góc mà thôi. Chính vì vậy khi mà nhà cái niêm yết ở mức là 9,5 phạt góc ở trong trận đấu này thì đã ăn trọn vẹn luôn cả hai cái mã kèo à, Inter Milan chấp 0.5 và xỉu góc ở trong trận đấu này. Thì như anh em có thể thấy ở trên kênh à, Dũng soi kèo, kênh YouTube đã có những mã kèo rực rỡ như vậy thì anh em cũng không cần phải nói đến cái việc mà trong nhóm nó sẽ rực rỡ đến như thế nào. Chính vì vậy à, Dũng luôn nói với anh em là anh em nào mà muốn chơi những cái mang kèo ngon ăn và chắc ăn á thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele hoặc là số Zalo để anh em có thể tham gia đồng hành cùng Dũng ở trong những thời gian sắp tới. Bởi vì ở trên à, YouTube là Dũng nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng trước à, khi giờ bóng lăn thì có thể những thông tin Dũng nhận định trên đây có thể là những thông tin chưa chính xác. Ví dụ như ở trong trận đấu mà thằng Inter PAC thi đấu, nếu mà đó là đội hình chuẩn như ban đầu Dũng nhận định thì nó đã là những cái à, uh, má kèo này nhưng mà nếu mà sát rời bóng lăn nó lại chuyển ra một cái đội hình khác thì chắc chắn cái kết quả nó cũng sẽ là khác chứ không thể nào mà đi theo kết quả dũng nhận định được chính vậy dũng luôn nói là những má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất là phải từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra để uh, anh em có thể uh, tham gia vào đầu tư cùng với uh, Việt Dũng cũng như là những anh em trong nhóm thì anh em nào mà còn uh, thua tha xa bờ cũng như là chưa có một trang chơi một nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em vào bờ thì anh em có thể liên hệ qua Dũng qua tele a cổng Dũng keo và số Zalo Dũng đang để ở đây để anh em có thể tham gia đồng hành cùng Dũng trong thời gian sắp tới còn Dũng xin chúc mừng những anh em mà ở trong nhóm cũng như là những anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng ở trong thời gian qua đã ăn trọn vẹn những cái mắt kèo mà Dũng à, đưa ra ở trong cái thời gian qua Ờ, còn ở trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu ở trong khuôn khổ cúp C3 Đó là trận đấu của thằng uh, à, AZ đối đầu với uh, West Ham thì như anh em cũng thể thấy là trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng của ngày 19 tháng 5 năm 2023 thì diễn ra trên chính cái sân nhà của AZM ở trong trận đấu này thì liệu rằng đội bóng này có thể giành lại cái lợi thế để có thể giành được cái vé đi tiếp vào vòng trong của cúp C3 năm nay hay không thì anh em cùng mình đưa ra những cái quan điểm cũng như là đưa ra những cái thông tin liên quan đến trận đấu này để có thể chốt ra những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia vào đầu tư thì trước khi đó thì anh em hiện tại đang xem video trên kênh Việt Dũng bóng đá hay là Dũng soi kèo thì có để thể để lại cho Dũng một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em thể xem và tham khảo. Thì bây giờ anh em cùng mình điểm qua những cái mắc kèo của nhà cái sẽ đưa ra cho trận đấu này để anh em có thể nắm bắt được cái tình hình. Thì trước hết thì về mắc kèo cực chấp thì anh em có thể thấy là nhà cái sẽ đưa ra mức kèo đồng ở trong trận đấu này. Anh em bỏ một vào đội chủ nhà Arsenal thì under 0.91 trong khi đó bỏ một vào đội khách là West Ham thì under 0.99 và cái kèo tài xỉu toàn trận hiện tại đang được niêm yết ở mức là 2.5 anh em bỏ một vào kèo tài thì ăn 0.92 bỏ một kèo xỉu ăn được 0.96 và kèo cực chấp hiệp 1 tất nhiên cũng được niêm yết ở mức là kèo đồng trong khi đó kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là một trái hòa anh em bỏ một vào kèo tài xỉu hiệp 1 thì anh em bỏ một kèo tài ăn được 0.91 và kèo xỉu là 0.97 thì anh em thấy ở trên trang đang có một số cái mã kèo liên quan đến tỷ số thì anh em nào mà kết những cái mã kèo nào thì có thể đầu tư cho mình một cái mã kèo để có thể có thêm cái lợi nhuận ở trong cái trận đấu này ví dụ anh em kết cái thằng, uh, thằng West Ham đi ví dụ ở trong trận đấu này uh, anh em kết với tỷ số là 21 thì anh em vô cái mã kèo 21 anh em bỏ một ra ăn lên tới là 9.2 ví dụ anh em bỏ 1m ra thì ăn lên tới là 9.2m trong khi đó về những cái mã kèo khác như là cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn rồi uh, cơ hội kép tỷ số cách biệt cũng như là cực thắng ngược dòng và những cái mã kèo như là kèo góc và kèo thẻ thì hai mã kèo đấy hầu như nhà cái sẽ niêm yết từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ trước khi mà trận đấu được diễn ra để anh em có thể tham gia đầu tư sau còn hiện tại thì chúng ta chưa có những cái thông tin liên quan đến phạt góc để có thể nắm bắt được cái mã kèo nhà cái đưa ra và cùng với đó thì anh em nào hiện tại mà đang chơi quả thầu qua cò chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia và đầu tư thì anh em có thể thấy ở trên trang anh em kết thằng à, West Ham anh em bỏ một ra ăn 0.99 coi như là ăn đủ nhưng ở ngoài tàu ngoài cò chắc chắn chỉ cho anh em ăn khoảng là 0.8 hoặc là 0.85 là cao lắm rồi không thể nào mà cao hơn được chính vậy anh em đã mất về tiền like chưa kể anh em phải vô một cái máy gào là rất là sớm ví dụ à, trận đấu này diễn ra lúc 2 giờ sáng thì bọn thầu bọn cỏ không thể nào mà chờ anh em đến 2 giờ sáng để có thể chấp nhận những cái má kèo mà anh em đầu tư được bởi vì uh, bọn nó sẽ ngủ từ 9 đến 10 giờ tối rồi chứ không thể nào mà chờ đến 2 giờ sáng được chính vậy vì việc đó rất là thiệt thòi cho anh em không thể tự do tham gia vào những cái mã kèo mà anh em đầu tư cũng như là vừa mất tiền là tiền phí nên Dũng luôn hướng khuyến khích anh em đầu tư vào một trang chơi để có thể tự do tham gia đầu tư bất cứ lúc nào chứ không phải phụ thuộc vào thằng thầu thằng còn ở bên ngoài cả còn cái vấn đề mà anh em nào mà hiện tại không biết chơi trên trang ra sao và muốn đầu tư trên trang ấy, thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele à còng Dũng sẽ kèo cũng như là Zalo Dũng để đây để Dũng thể hướng dẫn tận tình anh em tham gia trên trang ra sao và đầu tư thế nào để có thể có lãi còn à, bây giờ anh em cùng mình quay lại trận đấu ngày hôm nay thì hiện tại về cái phần đội hình dự kiến của hai đội bóng thì như anh em có thể thấy là đội hình dự kiến của hai thằng này thi đấu là sẽ sử dụng đều cho mình là đội hình 4231 trong khi đó anh em thấy nhá thì à, thì hàng công cao nhất của phần West Ham thì vẫn đó là số 18 Dani trong khi đó là ba tiền vệ hộ công đi theo sau lần lượt sẽ là số 20 Bowen số 11 uh, à, Paqueta và cùng với đó là số 22 Benrahma thì hàng công ở bên phía phần sân của Isaac thì ở trong trận đấu trước thì được đánh giá khá là cao khi mà được chấm ở mức là 7.12 điểm thì em thấy là sẽ một số cầu thủ của hai bên đội bóng sẽ có là hai cầu thủ hiện tại là bị ngờ và không thể ra sân ở trong trận đấu này ở bên phía phần sân của Isaac đó là hai cầu thủ trong khi đó phần sân của West Ham thì cũng sẽ có cho mình là hai cầu thủ uh, thường xuyên bị nghi ngờ đó là Antonio và cùng với đó là Cueva trong khi đó là sẽ có một cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và không thể ra sân ở trong trận đấu này thì đó là Tamaka thì anh em thấy về cái việc mà thi đấu ở trên uh, những cái đấu trường khác thì em thấy phần sân của thằng Achimor thì trên 10 trận đấu gần đây nhất của thằng đấu thằng này thì nó sẽ có cho mình là 4 trận thua 2 trận hòa và sẽ có cho mình là 4 trận thắng trong khi đó phần sân của West Ham thì cũng như vậy khi mà có cho mình là 4 trận thua 2 trận hòa và có cho mình là 4 trận chiến thắng thì sau khi mà có cái chiến thắng trước uh, à, Achimor ở cái lượt trận lượt đi của cái cúp C3 ấy, thì anh em thấy là khi mà quay trở lại với đấu trường à, Ngoại Anh thì đã để thua Bedford với tỷ số là 2-0 thì anh em có thể xem qua cùng mình ở trong trận đấu này là thằng ờ, West Ham nó thi đấu với đội hình nào và má kèo như thế nào mà lại để thua thằng Bedford ở trong trận đấu này thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì Bedford đưa ra mức chấp là 0.5 và anh em thấy cái phần đội hình thì ở trong cái trận đấu này thì ờ, thằng West Ham nó sẽ sử dụng cho mình là ba cầu thủ ở trong trận đấu ngày hôm nay thi đấu với thằng uh, ờ, Moore thì sẽ là cầu thủ tiền đạo tấn công trong trận đấu này là Dani và sau đó số 28 và số 21 thì còn những cầu thủ khác mà ở trong trận đấu này mà thi đấu thằng Ajemo thì đã cho nghỉ ngơi ở trong trận đấu trước thằng Bayford nên cái việc mà thua trước thằng Bayford với tỷ số là 2-0 thì cũng không có gì là đáng nói cả nhưng ở trong trận đấu này anh em nào mà tin tưởng thằng West Ham có thể thắng kèo ấy, thì thật sự đã rất là đáng buồn trong trận đấu này và anh em thấy một số cái bàn thắng được ghi sớm ở phút thứ 20 và 43 của hiệp 1 trong khi đó về những cái mã kèo phạt góc thì sẽ có là 12 phạt góc được đưa ra ở trong trận đấu này và chỉ có một thẻ vàng được rút ra mà thôi và còn ở bên phía phần sân của thằng à, Ajax Moore thì sau khi mà trải qua cái à, trận thua trước thằng West Ham thì đội bóng này quay trở lại với đấu trường của vô địch quốc gia Hà Lan thì à, nó đã thắng với thằng Emen à, với tỷ số lên tới là 5-1 thì anh em thấy ở trong trận đấu này thằng arsenal đưa ra mức chấp là 1.5 và đã thắng cách biệt lên tới là 4 bàn thắng ở trong trận đấu này và anh em thấy nhá thì những cái bàn thắng hầu như được ghi ở hiệp 1 thì à, ở phút thứ 13, 15, 23 và 28 và 45 cộng 1 thì sau đó khi mà qua hiệp 2 thì gần như đội bóng này nó thay ra những cái cầu thủ chính để có thể uh, dưỡng sức để cho trận gặp thằng West Ham thì khi mà qua phút 64, 65, 65 và có ba cầu thủ được thi à, thay ra ở cái phút thứ 65 và có hai cầu thủ được thi đấu ở ở phút thứ 84 thì anh em thấy là ở trong trận đấu này mặc dù có rất nhiều bàn thắng được ghi nhưng mà ở bên phía phần sân của thằng à, đội khách là Emen thì lại không có quá nhiều phạt góc được đưa ra khi mà trong trận đấu này có lên tới là 16 phạt góc nhưng mà đội chủ nhà có tới là 13 phạt góc rồi và không có một cái thẻ nào được rút ra ở trong trận đấu này thì chứng tỏ hai đội bóng này và đặc biệt là thằng Azemon đã thi đấu rất là cẩn thận để có thể giữ sức để có lần chạm trán với thằng West Ham để có thể giành được một cái vé đi vào vòng trong ở trong mùa giải năm nay. Thì còn về những cái trận đấu trước đó của hai thằng này ở trên cái đấu trường của mình thì phần sân của thằng Ajax thì đã có một trận hòa trước thằng Ajax thì cái thằng Ajax này nó đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của Hà Lan thì em thấy là hiện tại thằng Ajax Mo đang được có cho mình vị trí thứ tư và trải qua là 32 vòng đấu thì đang có cho mình là 64 điểm chỉ cách biệt với vị trí thứ ba là sau à, hai à, điểm mà thôi còn cách biệt vị trí thứ hai là khoảng lên tới là 7 điểm còn bên phía phần sân của thằng West Ham thì anh em thấy ở trên cái giải đấu của ngoại Anh năm nay thì thằng West Ham đang có cho mình ở vị trí thứ 15 thì em thấy là cách biệt với cái nhóm cầm đèn đỏ là Leeds chỉ khoảng là 6 điểm số mà thôi thì với cái cách biệt mà chỉ là 6 điểm số này mà thôi và cùng đó sau khi mà thi đấu ở trên cúp C3 này quay trở lại đấu trường ngoại Anh thì đối thủ của thằng West Ham chính là thằng Leeds nên chính vì vậy cái việc mà ở trong trận đấu này và thi đấu làm sao để có thể giữ sức để cho cái lần chạm trán thằng Leeds tiếp theo để không bị thua nếu không nếu mà thua trước thằng Leeds thì thằng Leeds nó sẽ có là cho mình là 34 điểm và chỉ kém West Ham là 3 điểm mà thôi nhưng nếu ở trong trận đấu này mà thắng thì chắc chắn thằng West Ham sẽ nằm ở trong nhóm an toàn ở trong mùa giải năm nay còn về cái việc mà hai này chạm trán nhau thì chắc chắn chỉ mới chạm trán với nhau có một lần thôi bởi vì uh, hai này thi đấu ở khác đấu trường với nhau một thằng thì ở giải đấu của ngoại anh một thằng thì ở giải vô địch của giải hà lan thì lần gặp gần đây nhất thì chắc chắn là lần lượt đi của cái cúp c3 năm nay và anh em thấy ở trong trận đấu này thì west ham là đội chủ nhà và đưa ra mức chấp là 0.75 và đã thắng với uh, nửa của kèo châu á và thắng với trận đấu này và đang có một cái lợi thế là một bàn thắng ở cho cái ờ, lượt về thì em thấy là trong trận này thì những cái thông tin được đưa ra đây thì phần sân của West Ham chỉ có kiểm soát được 43% quyền sở bóng mà thôi trong khi đó mà lại đưa ra lên tới là 18 cú sút và có tới là 7 cú sút nguy hiểm trong khi đó phần sân của đội khách là arsenal thì có cho mình là 57% kiểm soát bóng nhưng lại chỉ sút được 8 cú và có 3 cú sút nguy hiểm nhưng lại chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới của phần sân của West Ham ở trong trận đấu này và anh em thấy nhé mặc dù được à, đưa ra những cái à, bàn thắng trên tổng bàn thắng là ba bàn thắng nhưng ở trong trận đấu này lại chỉ có bốn phạt góc được đưa ra cho mà thôi anh em thấy là bốn phạt góc thì hầu như thuộc về phần sân của West Ham ở trong trận đấu này trong khi đó ở trong trận đấu này thì cái số phạt thẻ cũng bằng cái số phạt góc khi mà có tới là bốn phạt à, ba à, bốn cái thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu này còn à, anh em thấy một số cái thông tin được ở trang web thống kê ở đây thì hai thằng này mà thi đấu ở trên cái đấu trường của mình thì thằng à, West Ham có 7 trên 9 trận đấu là nhiều hơn 2,5 bàn thắng thằng Asamoah cũng như là West Ham thì À, hầu như những trận đấu gần đây có ít hơn 4,5 thẻ trong khi đó phần thằng sân của West Ham ấy, thì ở 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất là có ít hơn 10,5 phạt góc thì với những cái thông tin mà Dũng vừa đưa ra cho em xem ở đây thì liệu rằng anh em nên đầu tư cho mình cái mã kèo nào ở trong trận đấu này thì sau đây Dũng sẽ đưa ra cho anh em hai cái mã kèo để anh em có thể tham khảo. Còn nếu anh em nào kết thì có thể tham gia đầu tư cùng với Dũng, còn anh em nào không kết thì có thể đánh ngược lại không sao cả. Thì đây là hai cái mã kèo mà Dũng đưa ra cho anh em ở trong trận đấu này. Thì đầu tiên đó là cái mã kèo uh, à, AZ Bond được thi đấu ở trong kèo đồng, kèo full time ở trong trận đấu này bởi vì thằng Azmore hoàn toàn chú trọng vào cái việc chơi phòng ngự cũng như là anh em thấy phần thằng Azmore sau khi mà quay trở lại với đấu trường Hà Lan thì nó đã giá thằng Emen lên tới tỷ số là 5-1 và em thấy những cái bàn thắng được ghi hầu như ở hiệp 1 nên chính việc đó đã kiểu anh em thể nghĩ ra là thằng Azmore nó có muốn ghi bàn hay không mà thôi chứ không phải đây là một đội bóng yếu còn bên phía phần sân thằng West Ham thì em thấy khi mà thi đấu ở trên vị trí là sân khách thì trong à, khoảng 5 trận đấu gần đây nhất thì đã có 3 trận thua liên tiếp khi mà thi đấu ở vị trí ở sân khách ở trong mùa giải năm nay và 3 lần lượt thua thằng Benford tỷ số là 2-0 MU 3-0 à, thua trước Crystal Palace với tỷ số là 4-3 Chính vì vậy, với cái phong độ à, không thể coi thường của thằng Azetmo thì à, nhất là sau cái chiến thắng à, 5-1 trước thằng Emen thì chắc chắn ở trong trận đấu này thì phần sân của Azetmo sẽ nỗ lực hết mình để có thể lật lược tình thế ở trong cái trận đấu này và có thể tiến xa hơn ở trong cúp C3 năm nay cho nên với cái tỷ lệ kèo của nhà cái đưa ra là kèo đồng á, thì anh em có thể nằm vào cho mình má kèo là Ajax ở trong trận đấu này còn về cái má kèo tài xỉu khi mà được nhà cái niêm yết ở mức là 2.5 thì với mức kèo tài xỉu hiện tại thì dường như không quá khó ờ, khi mà mình đưa ra cho em má kèo xỉu 2.5 ở trong trận đấu này bởi vì ở trong trận đấu này thì Ajax nó chắc chắn nó sẽ phải tìm cơ hội để ghi bàn ở trong trận đấu này nhưng ở bên phía phần sân của West Ham là có một cái hàng thủ rất là vững chắc cho nên cái việc mà có thể ghi được ờ, bàn thắng vào lưới của toàn sân của West Ham hay không không phải là việc đơn giản ở trong trận đấu ngày hôm nay chính vì vậy Dũng mới đưa ra cho anh em là cái má kèo chịu 2.5 ở trong trận đấu này để anh em có thể tham gia và đầu tư còn về những cái mã kèo khác như là kèo tài xỉu phạt góc hay là kèo hiệp 1 á, thì à, những cái ma kèo đó sát giờ bóng lan khoảng từ 10 đến 30 à, phút thì Dũng sẽ niêm yết sau vào trong nhóm của Việt Dũng ở Tele hoặc là số Zalo Dũng đang để ở đây thì anh em nào á, hiện tại mà còn chưa có cho mình một cái trang chơi để có thể tự do tham gia đầu tư cũng như là chưa có một người quân sư chưa có một nhóm chơi để có thể à, tham gia và về bờ ấy, thì anh em có thể liên hệ qua cho dũng qua tele a cộng chúng xuôi kèo hoặc là số zalo 0797739553 để Dũng có thể à, đưa anh em vào nhóm để đầu tư cùng những cái mã kèo à, cùng anh em ở trong nhóm của Việt Dũng thì à, bây giờ Dũng cũng xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng roi kèo chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo mà anh em đầu tư